Hello, xin chào tất cả các bạn Thì phần tiếp theo thì à, chúng ta sẽ cùng nhau cài uh, Win lên cái máy ảo Mình sẽ cài tiến hành cái Win 7 á, cho nó dễ Còn các cái Win khác thì chúng ta cũng cài một cách tương tự mà thôi Thì đầu tiên mà trước khi cài Win thì các bạn phải cài máy ảo ra nhé Nếu các bạn nào mà chưa xem cái phần cài máy ảo ấy, thì các bạn có thể quay lại video trước của mình để tiến hành cài máy ảo VMware Workstation Pro 16 Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ cần phải có một cái bản cài đặt Windows nó chúng ta sẽ lên mạng để chúng ta tìm để à, tải về chúng ta sẽ tìm là uh, đâu Đây, các bạn sẽ tìm như này hoặc gõ là tải Windows 7 cũng được thì các bạn sẽ tải cái file gọi là file ISO thì trên mạng thì có khá là nhiều các cái trang web mà cung cấp cái à, file à, ISO này thì ở đây thì mình đã tải về rồi thì nếu các bạn nào mà tìm trên mạng mà thấy không yên tâm ấy thì có thể comment bên dưới mình sẽ gửi cho các bạn cái file này của mình à, vì thực chất là mình cài bản này mình cài thành công và nó không bị lỗi lầm gì cả nếu các bạn nào không, à, không không yên tâm với cả bản trên mạng thì các bạn có thể comment bên dưới mình sẽ gửi cho các bạn cái link của cái file này ok thì tiếp theo để tiến hành cài đặt chúng ta sẽ phải mở VMware Workstation lên ok các bạn bấm vào Create New Virtual Machine nếu các bạn không thấy màn hình này các bạn bấm vào File New Virtual Machine ok bấm Next rồi ở đấy thì cái phần là file ISO thì các bạn sẽ tìm đến cái file ISO mà các bạn vừa mới tải về đấy đây thì mình duyệt này mình sẽ dùng cái bản này là mình bạn mình tải về open ok nhé đấy thì ở dòng bên dưới này, nó hiện là nó đã phát hiện ra đây là cái file Windows 7 đây là cái bản cài đặt của Windows 7 Windows 7 detected hệ điều hành sẽ được uh, easy install nghĩa là nó sử dụng cái uh, trình gọi là cài đặt dễ dàng các bạn bấm next thôi thực ra thì nó tự cài chúng ta hết các phần này các bạn có thể bỏ qua nhé các bạn bấm next thôi phần password là, là kiểu như là các bạn muốn uh, cài đặt password trước cho nó ấy. các bạn có thể cài hoặc không nó ghi optional nghĩa là có thể cải hoặc không tiếp theo các bạn bấm next yes ở đây thì các bạn chú ý là cái location tức là cái phần mà các bạn lưu cái ờ, Windows 7 à, này vào máy tính thì hiện tại nó mặc định nó đang lưu vào ổ C ờ, các bạn có thể thay đổi bằng cách ờ, bấm vào browse thì hiện tại là ổ C của mình cũng đã hết mất dung lượng rồi nên mình sẽ chuyển sang cài đặt vào ổ D nhé mình sẽ chuyển ổ đi ok mình sẽ cài vào ổ D và trong thư mục gọi là Windows 7 tiếp theo các bạn bấm next ok cái này thì các bạn để mặc định thôi và finish ok khi khi tạo ờ, ổ đĩa xong ấy thì nó sẽ tự động cài đặt cho chúng ta đó chính là cái cái trình gọi là easy install nghĩa là cái cái trình này nó sẽ tự động cài đặt Win bản cho các bạn việc của chúng ta cần làm đó chỉ là đợi nó làm xong mà thôi ở phần này thì các bạn sẽ chọn cái bản uh, Windows mà các bạn muốn cài ở đây thì có những cái uh, bản ví dụ như là Windows 7 Starter này, Home Basic này, Home Premium này, Home Professional này, rồi Home uh, Ultimate thì các bạn chọn cái bản Home Basic thôi các bạn chọn bản nào cũng được mà nhưng mà chọn bản uh, mình sẽ chọn bản Home Basic nhé khi đến đây thì coi như là đã cài xong nhé các bạn à, đây là cái phần là set network location thì các bạn bấm back network ok close đến đây coi như các bạn đã cài xong nhé nó hiện tại là có cả mạng luôn à, hiện tại thì đây là một bản win mới hoàn toàn và nó không có một cái ờ, phần mềm gì cả trên đây cả đây các bạn có thể vào xem là chưa có phần mềm gì cả Ờ, video của mình đến đây, đến đây là kết thúc xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo